thì ờ, thật sự mà để nói thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên của khung của chúng ta đúng chưa ngày hôm qua chúng tôi có dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta dự và chơi tham khảo từ ngày 14 đến ngày 15 với cặp song thủ lô tô đó là 58 và 59 thì ngày hôm nay lô tô đúng chưa lô tô ngày hôm nay lô tô 57 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta rồi mọi người nhé đáng tiếc một chút là ngày hôm nay tiếp tục lô tô 57 còn ngày hôm nay thì ờ, thật sự để nói thì ờ, song thủ 5859 vào ngày mai chúng ta sẽ tự tin hơn bởi vì là ngày mai đường cầu tỷ lệ nổ rất là cao vào ngày mai đấy lô tô 57 thì nổ cho chúng ta đó là 3 ngày thông rồi đúng chưa nổ cho chúng ta 3 ngày thông 57 rồi thì đáng tiếc một chút là lô tô 58 và 59 thì chưa nổ cho chúng ta được thì ờ, anh chị em chúng ta cũng đừng buồn và đừng tiếc không sao cả mọi người nhé chúng ta hãy tiếp tục giữ lại cho mình một cái đầu lạnh và giữ lại cho mình một cái sự bình tĩnh để chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai bởi vì ngày mai mới là ngày cuối cùng của khung của chúng ta đúng chưa và vâng, chúng tôi khẳng định rằng là ngày mai đường cầu của chúng ta mọi người nhé đường cầu ở trên Zalo ngày mai đường cầu phải nổ chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi đúng chưa đừng cầu tự tin đường cầu phải nổ đường cầu chung kết vào ngày mai ở trên Zalo mọi người nhá chỉ có ở trên Zalo thôi Đường cầu ngày mai tự tin về bờ cho tất cả anh chị em chúng ta luôn này cho cho nên anh chị em chúng ta hãy uh, nhanh tay liên hệ với chúng tôi mọi người nhá liên hệ với chúng tôi bằng một cách chân thành nhất bằng một cách nghiêm túc nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn đấy còn chúng ta không nên là kết bạn xong rồi chúng ta uh, để đó và chúng ta không nói chuyện gì ok chưa anh chị em chúng ta hãy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 đường cầu vào ngày mai tự tin phải nổ cho tất cả anh chị em chúng ta luôn đấy cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm mọi người nhá đấy ok chưa đường cầu vào ngày mai này đường cầu zalo số vip vào ngày mai tự tin phải nổ luôn đấy ngày hôm nay ở trên video thì chúng ta chưa ăn được bởi vì rất là nhiều nhiều lần chúng tôi đã nhắc nhở với tất cả anh chị em rất nhiều rồi là dạ, rằng là chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to có lớn mặc dù là những đường cầu của chúng ta nổ liên tục như thế này nhưng chúng ta cũng phải nên cân nhắc lưu ý cẩn thận chúng ta không nên chơi to quất lớn không nên à, thấy như thế này Đấy, chúng ta không nên à, thấy nổ rực rỡ như thế này và chúng ta chơi to quất lớn lợi dụng như thế này là chúng ta không nên mọi người nhá ok chưa Đấy, khung của chúng ta thì 8 khung nổ liên tục cho chúng ta rồi không nổ ngày 1 thì ngày nổ ngày 2 mọi người nhá không nổ ngày 1 thì nổ ngày 2 ok chưa rất là tuyệt vời và rất là đẳng cấp luôn đấy nói chung là những ngày của chúng ta là những chuỗi ngày chiến thắng là những chuỗi ngày rực rỡ tưng bừng rực lửa tiếp tục nối cầu hoàn thông đến tất cả anh chị em cô chị chú bác chúng ta kéo tất cả anh chị em chúng ta về bờ luôn rất cho nên là à, rất là vui vẻ và rất là tưng bừng rực lửa trong thời gian vừa qua ok từ đầu tháng đến giờ thì chúng ta cũng chưa xịt cầu nào cả đúng chưa chúng ta chưa xịt khung nào cả đấy cho nên là chúng tôi cũng chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn và anh chị em chúng ta cũng đừng quên để lại cho video của chúng tôi một lời bình luận một lời nhận xét ở trên video một lời động viên và một cũng như là à, một lượt đăng ký kênh một lượt yêu thích kênh video để tạo động lực cho kênh à, và tạo cái tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên anh chị em chúng ta nhé còn à, thật sự mà để nói thì ngày hôm nay chúng ta ở trên Zalo thì chúng ta đã tưng bừng rực lửa cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi thì một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay ở trên à, à, Zalo uh, ngày hôm nay chúng ta tưng bừng rực lửa đó là lô tô 70 nổ chúng ta hai nháy lô luôn mọi người nhá ngày hôm nay nổ chúng ta hai nháy lô ở trên Zalo số VIP cho ngày hôm nay này hai nháy lô 70 thật sự mà để nói thì ngày hôm nay chúng ta rất là vui bởi vì là ở trên Zalo chúng ta đã tưng bừng rực lửa rồi còn ở trên video thì ngày hôm nay chúng ta chưa ăn được thì anh chị em chúng ta cũng không phải lo lắng gì không cần phải suy nghĩ gì và bởi vì là đường cầu của chúng ta là đường những đường cầu không nổ ngày một thì nổ ngày hai thôi đấy cho nên anh chị em chúng ta yên tâm đấy thật sự là mà nói là như vậy còn uh, những đường cầu phải nổ đường cầu tự tin đường cầu uh, phải ăn phải nổ phải nổ rực rỡ thì chỉ có ở trên zalo mọi người nhé chỉ có ở trên zalo của chúng tôi mà thôi đó cho nên anh chị em chúng ta uh, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi